Chào các bạn Hôm nay mình làm clip này để muốn giới thiệu với các bạn một sản phẩm mới của mình Mình muốn giới thiệu với các bạn Sản phẩm mới son Loria Son này là dòng son ừ, Son lì Son lì nhưng có dưỡng ừ, Trước tiên là mình giới thiệu với các bạn một chút về nhãn hàng Loria này Nhãn hàng Lodia là một nhãn hàng mà mình đã đồng hành từ cách đây 4 năm Đây là một nhãn hàng chuyên về uh, ngành mỹ phẩm tóc Bắt đầu khởi điểm là từ ngành mỹ phẩm tóc Mình đã đồng hành cùng nhãn hàng này từ 4 năm và uh, tất cả những sản phẩm chăm sóc tóc từ 4 năm trước đến bây giờ mình vẫn đang dùng đều là của nhãn hàng này và um, tuy là các bạn lâu rồi không thấy mình đưa lên uh, sản phẩm chăm sóc tóc um, để đưa lên Facebook um, giới thiệu oh, mà nhưng mà những khách hàng nào mà đã mua sản phẩm tóc của bên mình và có rất nhiều khách hàng đồng hành cùng với mình từ khi mình bắt đầu uh, khởi động uh, cùng với nhãn hàng này đến bây giờ họ vẫn sử dụng thường xuyên nhưng mà bởi vì sản phẩm chăm sóc tóc của nhãn hàng này là sản phẩm cao cấp đây là một dòng sản phẩm mà uh, tương đối tương đối là um, uh, nói với các bạn là hơi kém khách hàng một chút bởi vì là giá so với thị trường thì không cao nhưng mà cũng không phải là giá ở mức tầm trung cho nên là mình cái cái dòng sản phẩm chăm sóc tóc này mình không giới thiệu nhiều chỉ có những khách hàng nào mà đã biết và đã sử dụng từ cách đây 4 năm cùng với mình có những khách hàng còn sử dụng ờ, trước cả mình thì đến bây giờ vẫn đang sử dụng và vẫn tiếp tục ủng hộ mình cùng nhãn hàng này hầu như là mọi người khi mà đã sử dụng sản phẩm chăm sóc tóc của nhãn hàng này thì ờ, đều ít ít khi Ờ, chuyển sang các nhãn hàng khác bởi vì sản phẩm chăm sóc tóc của nhãn hàng này rất tốt mình sử dụng đa số tất cả các cái sản phẩm chăm sóc tóc của nhãn hàng này ờ, từ xịt dưỡng ờ, sữa dưỡng đến tinh dầu dầu gội dầu xả và cả dầu hấp đến bây giờ mình vẫn đang sử dụng và tóc mình đến bây giờ thì phải nói là rất khỏe và mình đi làm tóc cũng vậy từ ngày mình sinh xong thì tóc mình ờ, mình sử dụng cái dầu gội mà um, uh, uh, kích thích mọc tóc mình sinh xong mình cũng bị dùng tóc nên mình ờ, sử dụng dầu gội lên tóc mọc rất tốt và mềm mượt mình nói qua như vậy về ờ, nhãn hàng này thôi chứ không đi quá nhiều về sản phẩm chăm sóc tóc của nhãn hàng này bạn nào mà có nhu cầu thì có thể inbox mình riêng hôm nay mình nói nói chủ yếu là về cái uh, sản phẩm uh, son son lì mà nhãn hàng này mới cho ra thị trường từ cách đây vài tháng mình chọn sản phẩm này thứ nhất là sự tin tưởng đối với nhãn hàng bởi vì mình đã sử dụng các sản phẩm khác của nhãn hàng rồi thứ hai là mình là một người mà rất là thích sử dụng son lì mình đặc biệt thích sử dụng son lì à, mình cũng đã sử dụng qua nhiều nhiều ờ, nhãn hàng son lì rồi và đến sản phẩm son lì của nhãn hàng Lodia này khi được đưa ra thị trường thì mình, mình sử dụng ngay mình tìm hiểu và mình ờ, lấy về sử dụng luôn bởi vì thứ nhất là mình đã có lòng tin với sản phẩm thứ hai là mình rất là tin tưởng à, rất là thích son lì mà không thích các dòng son khác khi mà sản phẩm à, nhãn hàng đưa ra uh, sản phẩm son lì ra thị trường thì có 5 màu Màu thứ nhất là màu cam đất là màu số 01 Màu thứ hai là màu hồng đào là màu số 02 Màu thứ ba là màu hồng đỏ đây là một màu mà mình cực kỳ cực kỳ thích mà mình đã sử dụng qua vài ba nhãn hàng khác cũng đều là màu hồng này màu hồng đỏ màu thứ tư là màu hồng màu đỏ cam và màu thứ năm là màu cam tươi như các bạn đang nhìn trên tay mình là một uh, hộp son hoàn chỉnh một thành phẩm hoàn chỉnh bạn nhìn cái hộp nó đã rất là sang chảnh rồi sang chảnh từ cái hộp trở đi từ cái hộp đã nhìn thấy rất hấp dẫn màu son của nhãn hàng này thì mình thấy đều theo như mình đánh giá và mình có theo dõi trên thị trường son hiện nay thì nhãn hàng này đưa ra năm màu son đều là năm màu son đang hot đang thời trang rất đẹp son Loria lì nhưng có dưỡng nên không gây khô môi bạn nhìn đây đây là môi mình không đánh son này hôm nay mình không đánh son để mình làm cái clip này để mình test son luôn môi mình là không đánh son hoàn toàn không bị thâm đấy mình dùng son này hoàn toàn không bị thâm môi dòng son này là 100% không chứa kim loại có nghĩa là không chứa trì và thủy ngân rất là an toàn kể cả các mẹ bầu hay là thậm chí là các em bé đều có thể sử dụng được màu son thì rất là đẹp và khi mà đánh son này lên môi mình cảm nhận được là rất là mềm có dưỡng bám môi rất tốt ăn cũng thoải mái không hề trôi mình một lần mình chỉ <clears throat> mình chỉ cần dùng một một một ờ, một lần đánh son này thôi buổi sáng thế là mình có thể dùng cả ngày khi mà đi ăn uống mình cũng không không hề bị bị trôi màu đâu rất đẹp các bạn hoàn toàn tin tưởng vào cái độ bám của cái son lì này son lì vốn dĩ nó đã là độ, bạc, độ có độ bám tốt rồi mà nhưng mà bởi vì là các dòng son khác ấy, thì mọi người thường hay nghĩ là son lì là có chứa trì nên nó mới không trôi nó mới bám tốt nhưng dòng son này mình cam kết với các bạn là không hề có trì không hề có thủy ngân các bạn có thể kiểm tra thoải mái có thể đi test thoải mái nếu như bạn nào mà có thể tìm ra được trong thành phần của son này có trì hoặc thủy ngân thì mình và công ty cam kết sẽ có thưởng thưởng lớn cho các bạn cho nên các bạn sử dụng son này có thể hoàn toàn yên tâm bây giờ mình sẽ um, cho các bạn xem màu son và sẽ test màu son cho các bạn các bạn nhìn cây son này nhìn cái thỏi son này trông rất là đẹp sang chảnh rất là lịch sự trông rất là cao cấp đây là mình đang test màu 01 nhé màu 01 màu này là màu 01 này màu này là màu cam đất màu cam đất đẹp lắm màu này thích hợp cho các bạn nào mà um, làm văn phòng nếu như bạn nào mà không thích những màu quá rực rỡ rất là đẹp màu này thì yêu lắm luôn mình thử cho các bạn xem luôn nhé các bạn nhìn xem màu cam đất rất là đẹp màu này là màu mình đang sử dụng hàng ngày đấy mình rất là ưng cái màu này rất là thích cái màu này trước đây thì mình chưa sử dụng màu cam đất của bất cứ một nhãn hàng nào đâu bởi vì là mình có vẻ không hợp lắm với màu cam da mình nó không hợp với màu cam nhưng mà khi mình sử dụng cái, cái um, màu 01 này của L'Oreal thì mình rất là ưng ý cái màu này nó rất là nhẹ nhàng trầm tốt màu chuẩn màu rất đẹp đấy đây là màu 01 nhé